Dạ, ờ, Phước Cần Thơ ờ, xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang quay trở lại nhà của anh Phúc à, Thì như ở các clip trước Phước đã nói đó là anh đột ngột qua đời vào trong Tết đó Rồi bỏ lại hai con nhỏ Và bây giờ thì như đã hứa qua Tết Phước quay trở lại đây để sửa sang cất lại cái căn nhà cho hai bé thì cũng ờ, nhờ sự hỗ trợ của tất cả các ờ, quý cô chú anh chị mạnh thường quân và hôm nay là cũng ờ, là ngày à, khởi công mình khởi công động thổ cất sửa sang lại nhà bây giờ mình Phước sẽ đốt nhang cho ảnh cái trước nha à, cầm cái máy dùm con cái rồi rồi cầm quay xích ra đây đốt cho anh Phúc ờ, cây nhang sau đó thì ờ, cũng ờ, nhờ được ông nội bà nội cho cho cất cái phần đất đằng sau mình dời cái nhà này ra sau ăn chút xíu mình cất là chiều dài là ngang ngang 4 dài 10 nha cô chú anh chị rồi nay em ghé lại để để công nhà nha mong anh ờ, phù hộ cho hai con gái của anh có cuộc sống nó tốt hơn và giờ mình sẽ đi ra đằng sau nha đi ra đằng sau tại vì ờ, mình cất ở đằng sau ở trước này thì uh, nữa mình về cái nhà tại vì nó dướng ngay cái cầu nè cô chú anh chị ngay cái dốc cầu này luôn cái cầu này đang làm cao quá dướng rồi ra đằng sau đi Phước sẽ uh, hướng dẫn lại của anh chia sẻ cho cô chú anh chị cách uh, mình uh, cất như thế nào đây cất ở đằng sau này đây là ông nội của ờ, của hai bé mình ờ, động thổ đây ông nội thì ờ, biết được sự hỗ trợ của cô chú anh chị cũng rất là vui nên chỗ này thật trước là ông nội nuôi gà nuôi vịt nè cô chú anh chị thấy không nè còn chuồng gà vịt ông nội thấy vậy mới nhường lại cho bé hai hai bé nó cất ở khúc sau này cái nhà trước này thì nữa mình tháo dỡ ra tận dụng được cái ton gì đó mình cứ tận dụng rồi giờ Phước ờ, sẽ để Phước ờ, vô Phước ờ, giá lại đồng hồ cái nha gà đó. vịt này là ở nhà <laughs> Phước mình mua trái cây bông qua thôi rồi giờ Phước sẽ nói sơ các cái căn nhà như thế này nhá. ở trước này thì mình à, sẽ thục vô là ngang 4 dài 10 ở trước mình sẽ thục vô một mét rưỡi mình làm cái sân thì bên đây thì như các những căn nhà trước Phước đã cất á, thì mình à, sẽ à, mặt tường mặt tường bên đây là cửa chính xong sẽ có cửa sổ bắt đầu vô trong này mình sẽ là chừa lại ba mét rưỡi là phòng khách là để thờ cho anh Phúc mình cũng xây một cái vách tường lên luôn ở đây là mình sẽ để bàn thờ rồi cái dòng bên đây thì mình cái phòng ngủ là sẽ là 3 mét thì mình sẽ ờ, dựng tường lên cất tường lên xây tường hết rồi có cửa ra bên đây thì mình ờ, cái cửa ra bên đây bên đây mình sẽ mở thêm cái cửa sổ cho hai bé ở sau thì mình sẽ đào nhà vệ sinh mé bên này làm cái bếp bếp 2 mét thì chung quy là mình sẽ lên một uh, vách một cái vách một mét xung quanh sau đó mình sẽ dừng ton lên thì như, như là những cái căn nhà lúc trước Phước đã cất đó cô chú anh chị có xem qua clip thì sẽ biết và hiện tại thì à, số tiền mà Phước à, nhận được để hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé Tú và bé Quyên là gần 50 triệu rồi như Phước cho tròn là 50 triệu đi thì à, mình cất tới đâu thì Phước sẽ báo chi phí gõ ràng tới đó và sau đó thì nếu mà thiếu nữa thì Phước cũng mong sự chung tay giúp sức của cô chú anh chị để hoàn thành cái căn nhà nó hoàn thiện hơn Tuy nhiên là nếu mà tiền mà còn dư thì mình sẽ mua những cái vật dụng khác chẳng hạn như thêm giường nè cho hai bé hay là niệm rồi à, những cái thứ lật giặt đi rồi hay là còn dư tiền để cho gửi cho ông nội để dần nữa ờ, còn lo cho hai bé ăn học nữa tại hai bé cũng là mù chữ không có biết chữ rồi thì tạm thời là như vậy thôi thì nay là cũng là đang cúng động thổ rồi xong rồi về thì mình sẽ tiến hành là cất luôn đó rồi tới đâu thì phước sẽ cập nhật tới đó nha hiện tại thì phước vẫn tiếp tục nhận sự chung tay của cô chú anh chị à, giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bé rồi Phước uh, sẽ cập nhật ở ờ, video clip sau rồi bye bye và hẹn gặp lại có gì hơn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ kiểu này cho con cháu tôi đó. Yeah. Nó, nó sống tới đây lớn lên luôn đó bởi vì uh, lý do này nó còn nhỏ tôi lớn giao nhà đất này cho nó từ từ lập cho nó sống luôn không có ai dành giật nó được yeah. Dạ. bởi vì con ông thì à, là ông nội của hai bé và cũng là hai bé là thuộc à, ở cờ đỏ tuy ở cờ đỏ nhưng mà cũng là khu của người à, dân tộc á nên nhiều khi nói chuyện mình nghe không rõ cô chú anh chị thì cũng thông cảm nha rồi bye bye mình sẽ cập nhật sau nữa là sẽ có một cái căn nhà hoàn chỉnh ở đây